nền kinh tế số đang phát triển mỗi ngày. Hàng nghìn tỷ USD được giao dịch thông qua Internet. Hàng triệu triệu cơ hội đã đang và sẽ được mở ra. Bạn đang ở đâu trong xu hướng phát triển đột phá này? Ola City, nền tảng Performance Marketing thế hệ mới giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng đưa sản phẩm dịch vụ của mình tiếp cận đến hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới một cách hiệu quả nhất. Với chi phí tối ưu nhất, ngoài ra Ola City còn mang đến cơ hội cho hàng triệu người tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để thay đổi cuộc sống. Với Ola City, bất kỳ ai cũng có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ đơn giản như xem quảng cáo, chia sẻ bài viết tại ứng dụng, chơi game, chia sẻ link affiliate bán hàng. Không dừng lại ở đó, Ola City còn có hệ sinh thái nền tảng công nghệ phục vụ tối ưu cho cộng đồng. Như mạng xã hội, game, thương mại điện tử, vĩ điện tử. Đến với Ola City để thay đổi cuộc sống và kiến tạo một tương lai tươi đẹp cho cộng đồng.